Bơm hàng ở Sài Gòn, báo chí và người dân nói gì? Mấy ngày này, chuyện bơm hàng chiếm chỗ trên báo chí và mạng xã hội Việt Nam. Việc này xảy ra trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, phát xuất từ chủ trương đi chợ hộ. Nhà nước làm thay việc của doanh nghiệp, lý do được nêu là nhằm thực hiện tốt việc giãn cách xã hội để chống COVID-19. Hình ảnh quân nhân đi siêu thị, sách hàng, chuyển đồ được phát tán rộng rãi ngay từ những ngày đầu họ tham gia công việc hoàn toàn mới này – dường như chưa kịp chứng minh khả năng tổng hợp đơn hàng, nhận biết phân loại hàng hóa, tìm đường, những người đi chợ hộ lại gặp tình trạng bơm hàng. Thông tin trên báo chí Việt Nam, Vietnam Express viết một tình nguyện viên tại phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức nói anh thấy nỗ lực của mình trở nên vô nghĩa khi nhiều ngày bất chấp mưa gió đi chợ hộ cho bà con nhưng vẫn liên tục bị bơm cả trăm đơn hàng. Tờ Lao động chạy hàng tựa đi chợ hộ, một phường ở thành phố Hồ Chí Minh bị bơm 100 đơn nơi phải chờ vì quá tải. Báo này dẫn lời ông Phạm Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Trong 5 ngày triển khai việc đi chợ giúp người dân, ngày 27 tháng 8, phường đã có tới 100 đơn hàng bị bơm trong ngày. Tình trạng chung của các đơn hàng bị bơm này là gọi không nghe máy, số ít lại nói đặt thử xem có được không chứ không mua hoặc thẳng thừng trả lời không mua nữa. Vẫn theo tờ lao động về lý do lượng bơm hàng nhiều, ông Phương cho rằng do không có sự ràng buộc bởi người mua đăng ký qua phiếu và ship COD, giao hàng, thu tiền hộ, nên họ thản nhiên hủy đơn. Trang tin điện tử của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh có bài xin đừng đùa với sự tận tụy của cán bộ cơ sở trong việc đi chợ giúp dân, báo này viết. Hai ngày gần đây, báo chí và mạng xã hội thông tin nhiều về việc một số phường ở quận Tân Phú xảy ra hiện tượng lực lượng cơ sở bị bơm hàng khi nhận đi chợ giúp dân. Đây là việc rất đáng tiếc và cũng rất đáng trách trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang triệt để thực hiện giãn cách xã hội và chính quyền các địa phương triển khai rất tích cực mô hình đi chợ giúp dân để đáp ứng nhu cầu về hàng hóa thiết yếu của người dân. Tuy nhiên, theo pháp luật online, một số lãnh đạo xã phường tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau một tuần thực hiện siết giãn cách, người dân rất cần được đi chợ hộ nên khó có chuyện bơm hàng. Nếu nơi nào có tình trạng này thì có thể do từ sự nhầm lẫn nào đó. Mạng xã hội nói gì? Nguyễn Phúc Gia Huy đặt câu hỏi trên trang cá nhân như sau: Tin dân Sài Gòn bơm hàng mùa dịch là fake news. Danh khoản này viết, mấy này tôi đọc rất nhiều status của bạn bè phẫn nộ, chuyện nghe đồn là người thành phố Hồ Chí Minh mùa dịch mà bơm hàng, đặt xong không nhận. Như thường lệ, tôi không vội vã thể hiện cảm xúc mà quyết định nghiên cứu thử coi tin này có thật hay không. Các bạn cũng hãy áp dụng phương pháp này gọi là kiểm tra trước khi tin mù quáng. Nguyễn Phúc Gia Huy ví dụ tìm được bài của VN Express tựa Đi chợ hộ và những tình huống dở khóc dở cười có đoạn. Tương tự, một đội hình khác cũng bị bơm hàng, đơn hàng có trị giá hơn 400.000 đồng. Đứng trước cổng chung cư người nhận, dù cán bộ phụ trách gọi điện hàng chục cuộc nhưng vẫn không được phản hồi. Mãi đến chiều cùng ngày, người đặt đơn mới nhắn tin xin lỗi với lý do đặt thử xem có được đi chợ hộ thật hay không, chứ không muốn mua hàng. Rồi đi đến kết luận, tuy nhiên tôi không có, dù chỉ một ảnh chụp màn hình, đoạn tin nhắn nên tôi không chắc lắm về tính chân thật của đoạn này. Cũng trên trang cá nhân, nhà thơ Bùi Chí Vinh viết, báo chí bây giờ toàn bí cháo, đẻ ra đủ mọi loại trò hề. Bắt lây ảnh dân chơi bay lắc, bơm hàng, cũng ảnh đó mới ghê. Bình luận bên dưới status này của nhà thơ Nhã Khanh nêu không thể tưởng tượng được sự xuống cấp thê thảm của lòng tự trọng, từ trên xuống dưới quy ra nên ráo rụt đã trồng người như thế nào rồi. Nguyệt Trần khẳng định mua hàng thì phải trả tiền trước, có địa chỉ và số điện thoại rõ ràng bơm hàng sao được. Dân mình thật cả tin và cảm tính nên dễ bị dẫn dắt. Trong một sự kiện liên quan danh khoản Vũ Đức Thiện, được cho là đã mua lại hết 100 đơn hàng bị bơm, người này viết Cháu là công dân phường An Phú, xin phép trả tiền cho 100 đơn hàng bị bơm mà các bác phản ánh. Trong một phát biểu khác, người này viết, chuyện bơm hàng tôi nghĩ là có, nhưng không nhiều đến mức như nhiều báo đưa. Theo báo chí Việt Nam cho biết, có thể thấy, nhưng người đi chợ hộ không những làm công việc giao hàng mà còn làm nhiệm vụ mua hàng, thống kê đơn hàng, họ được cho là lực lượng không chuyên nghiệp. Được biết từ hôm 31 tháng 8, các doanh nghiệp giao hàng chuyên nghiệp đã được phép tái xuất để cung cấp thực phẩm, hàng hóa cho người dân thành phố Hồ Chí Minh đi bộ 250 cây số về quê vì mất việc do giãn cách xã hội ở Hà Nội. Giàng A Khai, 23 tuổi, là một thanh niên người Hơ Mông, quê ở tạm Trạm Tấu, Yên Bái. Anh đang cùng với ba người đồng hương trẻ tuổi thực hiện chuyến đi bộ 250 cây số để trở về quê sau khi bị mất việc làm ở Hà Nội vì lệnh giãn cách xã hội. Theo anh Khai, nhóm của anh từ Yên Bái xuống Hà Nội để kiếm việc làm từ cuối tháng 7 Họ sau đó được nhận vào làm công việc bốc vác ở một nhà xưởng, nhận lương theo ngày và ăn ở tại nơi làm việc. Nhưng khi Hà Nội ra lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố để chống dịch COVID-19, nhóm của Giàng A Khai cũng mất đi việc làm cùng với đó là thu nhập nơi ăn và trốn ở. Chúng tôi hết tiền ăn nên mới phải về, chúng tôi không có tiền. Tôi gọi về cho xã nhưng xã bảo không được nên bọn tôi đành đi bộ. Anh Khai lý giải tại sao lại chọn cách đi bộ về quê. Nhóm 4 người Hơmông này khởi hành từ 5 giờ sáng ngày 30 tháng 8 đến nay đã đi đến địa phận tỉnh Yên Bái và dự kiến là còn khoảng 100 cây số nữa. Vì không có tiền nên họ vừa đi vừa xin đồ ăn từ nhà dân bên đường. Đêm đầu tiên họ ngủ lại ở một chốt kiểm dịch. Chắc là sẽ mất khoảng 3 ngày hoặc 4 ngày gì đó. Sào A Chờ, một thành viên khác ở trong nhóm, án chừng thời gian mà họ sẽ phải đi bộ. Theo anh chờ thì vì đi bộ quá nhiều nên chân của mọi người đều đã phồng rợp Hiện nay, chính quyền tỉnh Yên Bái đã công bố kế hoạch đón công dân của tỉnh về từ các vùng dịch nhưng chỉ áp dụng với những người ở vùng dịch phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai và chỉ thực hiện sau khi các lệnh giãn cách xã hội ở đó được dỡ bỏ. Những người từ gốc Yên Bái hiện đang mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh đã phải lập nhóm trên Facebook để kêu gọi sự hỗ trợ. Theo một khảo sát được thực hiện trong nhóm này thì có đến 60% người được hỏi cho rằng họ chỉ có thể cầm cự được một tuần nữa. Trước đó, chính quyền huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái thậm chí đã xử phạt 5 trường hợp người dân trở về từ Hà Nội với lý do vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Ngoài nhóm 4 người Hờ Mông này, Trước đó trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin các nhóm người yên bái đi bộ về quê và phải ngủ ở lề đường. RFA đã cố gắng liên lạc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái để lấy ý kiến về vấn đề hỗ trợ công dân, nhưng không ai trả lời. Về phần nhóm 4 thanh niên người Hơ Mông, khi được hỏi liệu tối nay sẽ ngủ ở đâu, sao A Chờ nói, tối nay thì chắc là một tí xíu nữa xem có bắt xe để về được không, không đi thì